chào mọi người quay lại à, kênh của mình hôm nay thì mình có một số à, cần rượu mấy năm như thế này nha mọi người à, trước video thì mình cũng xin nói trước là thứ nhất là mình không nhận trả giá thứ hai mình không chốt hàng qua tin nhắn hoặc là comment mình chỉ chốt hàng qua số điện thoại trên tiêu đề nha mọi người rồi mình giới thiệu à, đây cho mọi người xem mua ủng hộ mình nha đây đầu tiên là một cái uh, à, bát leader à, đây ngoại hình như thế này đây cây này là 100 g đọt 27 dài 1 m 7 thu về như thế này là 89 cm nó là có à, hai khúc nha mọi người hai khúc đây mình sẽ đưa chậm cho mọi người xem rõ ngoại hình của nó bát nó bật bàn như thế này khuyên thì à, bát thì bát à, của hàng khuyên thì là khuyên thương không phải khuyên Fuji nha mọi người ở đây bị tróc kéo này tróc kéo thôi chứ không phải là bị búng nha mọi người khuyên có một hai 3 4 5 5 khuyên cái này thì tổng số nó chỉ có vậy thôi cho nó không có ghi là rùa bao nhiêu rùa bế hay là tải môi bao nhiêu nha mọi người đây đọt đọt này thì à, chắc là mơ rơ nha mọi người mở rơ nha cái này để xem mình xem cái này chất liệu gì nè chất liệu của cái này à, mình cũng rõ chất liệu gì nữa thôi cứ coi như phíp đi nha coi như phíp đi cây này cây số 1 mình bán 350 1 350 nha mọi người hai hai cái này thì là carbon cái này carbon đó à, vậy dưới đây Hunter đây của Tsunami đây cái này thì là môi thì 1 phần tư tới 5 phần 8 tải cả thì từ 8 tới 10 dB của Tsunami đây là carbon máy nằm bát của nó cũng gắn như thế này nha mọi người đó ờ. power set power set con khuyên này khuyên thì để mình xem này khuyến này khuyến này thì thường thường là nó ghi uh, Fuji ở phía trên đây nhưng mà cái này nó bị đổ kéo mất rồi mình thấy được chữ Fuji ở đấy nhá nên thôi mình cứ uh, và ờ, cái này thì mình không thấy chữ ờ, chữ Fuji ở trên khuyên nên mình giảm dám chắc là ờ, khuyên Fuji nha mọi người đây hai khúc nha cái này nặng 140 gram đọt 22 dài 1,8 thu về 94cm đây đọt đây đọt này đọt mơ rồi rồi cái này cái số à, số 2 bên bán bốn trăm rưỡi <clears throat> số 3 số 3 cái này gì đây cũng là Suzumi luôn carbon nha mọi người Suzumi carbon cái này thì uh, nặng 120g đọt 22 à, dài 1m65 UV là 86cm đây đọt này mọi người đây đọt này chắc cũng là đọt mơ à cái cái số à, số 2 á để mình nói là chút nha cái số 2 nó là 1 2 3 4 5 6 7 8 8 khuyến nha mọi người rồi cái số 3 này 1 2 3 4 5 6 7 khuyên 7 khuyên khuyên là khuyên gì đây khuyên thì ở đấy mình cũng thấy ghi chữ Fuji ở đấy nha mọi người nhưng mà thường là khuyên này khuyên Fuji thôi bát thì bát vàng này vàng cần gạc bón đây 5.6 feet hai khúc môi thì à, từ 3 à, phần 6 à, tới 1 phần 2 cả thì từ 6 tới 10 giờ bế nha cái này cái à, số 3 mình bán 400 rồi tiếp tiếp cái này là gì đây mega rowdy mega rowdy một mét sáu carbon nha mọi người carbon cái này thì à, mình cũng thấy nó ghi thông số à, môi với là môi với tài cả ở phía trên cân nha mọi người cái này cái carbon khuyên của nó đây khuyên là khuyên thương khuyên hàng bạt hàng nữa đây bạt ván 1 2 3 4 5 6 khuyên đấy carbon luôn rồi mình để nó ghi thông số ở đây cái này cái số 4 à, số 4 này mình bán 300 năm năm là một cái uh, Olympic cái này là phíp nha mọi người cái này là phíp à cây số 4 này là cây số 4 mới nói là cây số 4 cây số 4 nặng uh, 100 g đọt 23 dài 1 m 65 thu về 86 cm <clears throat> rồi cây số 5 này cây số 5 này là phíp Olympic cả này là cánh nhựa đặc Olympic này chỗ này là su này cái này nặng 200 g đọt 22 dài 1 m 65 thu về là 0 à, chấm à, 89C Made in Taiwan Cái này mình cũng thấy cái thông số uh, môi với uh, tải cả nha mọi người Đây Cần này hai khúc Khuyến thì khuyến này à, khuyến sắt không có đá nha mọi người Khuyến sắt không có đá Vốn gì của nó không có đá chứ không phải mất đá đâu Đó Bả ta bật ván Fuji này đó ok đọt <coughs> cái này uh, cái số uh, 5 năm nay mình bán 300 nha mọi người rồi 6 6 cái nó đây qua đây qua carbon graphic nó ghi chữ graphic chỗ này là cái cái kia uh, cái bát này là graphic những cân là cân carbon nha mọi người cân được bọt cây này nặng 120 gram, dài dài thì cây này dài 1m67 1m67 à, đọt 23 thu về 90cm 1m67 1m7 á đây bạt văn này bạt văn đáy quá nha mọi người đó đây cần ngã máy năm à, cần lưu máy năm một hai ba bốn năm năm khuyên bao gồm cả đầu bôm khuyên này thì mình cũng không thấy nó ghi chữ Fuji ở đấy nha mọi người tier 2 MR đây Rô 3 phần 6 tới 3 phần 4 5 tới 21 gram Đây Tài cả thì từ 6 tới 14 b Made in Thái ra Đây, cần MR nha mọi người cái này cái số 6 à, mình bán 400 nhá bảy bảy là một cái uh, à, NFT cái này thì uh, cái này đây mọi người nhìn chất liệu đấy nhá cái này cho mình rõ phíp hay carbon nữa cứ cho là phíp đi cứ cho phíp đi nha mọi người cứ cho phíp đi à, cái này nặng 180g đọt 21 à 22 dài 1m83 thu về là 94 cm bắt ra 1m8 này hai khúc này tài cả thì à, từ 4 tới 10 12 giờ b đây mồi thì 3/16 là từ 5 gram à, 1 phần 2 Đấy. khuyên này là bát <coughs> cân này cân NFT nha mọi người NFT bát vằn này Fuji nha mọi người tem này tem NFT này khuyên thì ở đây có một 2 3 4 5 5 khuyên bao gồm cả đầu bu khuyên này khuyên gì đây khuyên gì ở đây mình cũng thấy ghi nha mọi người đó đọt <clears throat> đọt này mọi người Đây là T118 Cây này cây số 7 à, Cây số 7 này bán 500 nha bài 500. Cái số 7 500 nha mọi người. Rồi số 8. Số 8 tiếp tục là một kia cần rượu may 5. Tất cả trong video này đều cần may 5 nha mọi người. cần này cần carbon. Còn à, kia bát này là graphic này graphic nó ghi ở đây có nghĩa là cái bát này chứ không phải là cái cái cái cân đâu nha mọi người cân này cân carbon Suzumi đó cái này nặng 100 gram đọt hai ly dài 1 m 65 thu về 86 87 cm đây action mơ này đọt mơ này tại cả thì từ 8 tới 12 giờ B còn tại mồi thì ở đấy thấy ghi đây 1 2 3 4 5 5 khuyên khuyên là khuyên gì đây khuyên cũng thấy ghi là khuyên Fuji luôn nha mọi người timer nha Rồi ok Cái này cái số 8 Kết thúc video ngày hôm nay Số 8 này mình bán 400 nhau ơi Số 8 400 Thì uh, mình cũng xin nhắc lại một lần nữa Mình không chốt hàng qua video ở ờ, qua tin nhắn hoặc comment mình chỉ chốt hàng qua số điện thoại trên tiêu đề mọi người mua hàng thì hệ số điện thoại trên tiêu đề cho mình nha cảm ơn mọi người nhiều